بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جن لم nay thì phải đoạn nào cái cái hữu khan lại ăn man subat mình ăn asma hạp lòng mờ mà Penartisate maf'ul bihi Titua maf'ul mutlak Tiklau maf'ul fihi Jumlah ni tepat mansub batipa nan ya al maf'ul min ajlihi nah ya la te hu tin ba thêm ba cái te ba al maf'ul ma'ah chừng tipa al maf'ul min ajlihi qala musannif rahimahullahu ta'ala babun maf'uli min ajlihi wa yusamma al-maf'ula li ajlihi wa yusamma al-maf'ula lahu chừng ngăn nhôm tạc lao cái yêu là tí sa maf'ul min ajlihi ka hấu yêu là al-maf'ul li ajlihi ka hấu yêu là al-maf'ul lahu ka hấu chừng như hụt lau ngăn rồi là ta'rif nhau wa huwa maf'ul ajlihi nan wa huwa al-ismul mansub alladhi yuzkar bayanan li sababi buku il fi'il nahwu qama zaitun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik chừng ta'rif maf'ul min maf'ul ajlihi nan huwa al ismu al mansub nah Tisa nyunan isim. Ya, misal qama zaitun ijlalan li amrin. Ya. Qama zaitun ijlalan ijlalan liamrin chừng co mà dày tôn ichlalan liamrin chừng được bị này cái là tạm này huwal ismu yêu lại mafun mutlaq ha maf'ul min ajlih này is ism kan fi'lo ken hurufo ichlalan này yêu lại mafun li ajlihi isem, mansub ichlalan hokan majrur oh hokan marfu mansub tuh alladhi yuzkar bayanan kong yang sebut maf'ul ajli នេះ bayanan untuk kan រឿងកៅ wuku sebab wuku fi'il គេ sebut យកគេ ijlalan untuk kan sebab យកគេជាង z ទីទាំងនេះកោម៉ា zaitun ijlalan li amrin ជាង z ហ្នឹងទាំងគោ untuk pamuli umar ជាងអបញ្ជានឹង isim ya ijlalan isim ya mansub ya កុំកឹង sebut យកគេកឹង sebut ជាង untuk bayanan untuk bakan sebab thì cái yêu mà VMI setiap jengzet itu kayola untuk balik muli umar ha ni nan ia maf'ul mutlaq nan jeng maf'ul mutlaq nan nyemta te semnu yu te ya limadha ia na te limadha na ia limadha limadha qama zaitun limadha qama zaitun jeng jawabnya lah itlalan li amrin mana hapila te máy limadha jawab là ia maf'ul maf'ul min ajlihi atau maf'ul ajlihi qama limadha qama zaitun ijlalan li amrin ni con le bayanan di sebab wuku al fa'il wuku ke wuku kiyan ni je ni ijlalan ha đang thì bà khan thì bà nhu chỉ khen chạy đâu nhân câu đâu đâu làm ta li li ra câu li ijla lên li li ôm ở câu họ chẳng nè tôi biết phải luôn đây nè họ ijla lên là amrin chừng cái tarifច្បាស់ទេណាបើគេកមក zaitun ijlalan li amrin អូជាងកមក fi'mati zaitun fa'il ijlalan maf'ul li ajlihi rồi nào li amrin អឺ amrin នេះជើតមជ្រូតព្រោះណាមីសានទីតួវកសតុ ibtiga ma'rufik មកណាកមកមកហើនេះ ibtiga tu មីសានទីតួកសតុកា có qasattuka ibtigha ibtigha ma'rufik ma'rufik còn mai mong hơn đấy ông tội thua ông tội khen hầu ibtigha này tà lập ông tội khen phụ ngạ xem hơn mẹ bạc cao mà mà mong hơn là tội hực thòng cao ông tội thua hơn thua phụ ngạ xem mẹ bạc cao chứng yên này có qasattuka này có qasat này ibtigha này maful như này ok ờ xem như này mansub gani. Lalu kita yang sebutnya untuk bayan sebab kita jengka mai ni. Tambah ibtigha mai dua puk sem hư. À, jengnya genapnya nan. Genap ke genap. Ha ha kemong no. Bas lah. Yang misal senang bangkai utahale ma kharajtu ma kharajtu ma kharajtu minal bait. Nih. Khaufan min hararah utahani nih. khâu mình hà bài khaufan minal harara misalnya coba hana ga kau hubya mengsao khaufan dari sahu tibe oke okay, này okay. chừng nếu mà phun họ, oh. súp, mansub xem hai súp hai rồi nó nhu nữa tôi phải ra cho cái tập dạng mengsao ni cái giờ là hôi à ờ, ok Okey, tarif pula ya. Jeung misal pula ya tu uh, surut. Surutun maf'uli li ajlihi. Syaratnya hakik. Ah, ha, ngak syarat fi'il ke nan. Fi'il uh, ha, maf'ul ajlihi na syarat ke neng. Okey, kala wa yushtarat kaunuhu. Kaunuhu ni maf'ul ajlihi na nah. Mastaran qalbiyan. Wa tihatu zamanihi wa zamani amilihi wattihatu fa'ilihima kama taqaddam fil misalain jengkala surut al maf'ul li ajlihi nah juga surut surut al maf'ul li ajlihi li ajlihi klaus kekan nih kotak li ajlihi klausarat nih klausarat syarat salasah Tisa Bisa master tisa Bisa kaunu oke okay, kaunu maf'ul li ajlihinan oke okay. masdaran kalbian masdar dia kalbian gak, kalbian tisa yang gak plus itu syarat itu ittihad di zaman zamanihi zamanihi maf'ul li ajlihi lana zamanihi wa zamani fa'ilihi oh, ah, seperti itu ah. seperti klau ittihad fa'ilihima fa ilihima maksudnya la uh, maf, fa'il maf'ul li ajlihi fa'il al-maf'ul li ajlihi tisa lohna hongke wa fa'il amilihi tisa ditua fa'ilu amilihi hima pininan maksudnya ini ya nih oh ceng jem ya bang syarat bang hasasa mana ken ngam maf'ul li ajlihi nan syarat minta klaus syarat kaunu maf'ul li ajlihi masdaron masdaron qalbiyan master hai qalbi ga chính chấm giờ lại phe nim à? à ta tua qalbi hằng chawa re tora pa tong qalbi à yaftahu qal chawa re qalbi ni te temana te tong kelam tai ya chương chỉ như đi to mà dày tuân ichla là lệ am đến ichla đấy bà mù ừ. là dễ bỏ qalbi bỏ cái nên làm cái hay ichla là bây dễ <laughs> Mana maknawi nah, kan hissi oi nah. Dia senang panggil nah maknawi. Kan oh buku dah teng men. Dah muli nah nah. Oh ta buku buku pamuli buku kenong kenong ta muli ta nam nah. Tong pin af akal bi nah. Oh ya tenen nah. Ha, tapi maknanya kalbi, muli, kenong, kenam, tong pin kalbi. Okey. Ya ijlalan kalbi. Ni. Ibtigha kan kalbi kah? master 2 albian 2 sarat tisa ya nah hau ya nah kenap ya nah sarat ni hau ya tua ittihad zamanihi wa zaman fa'ilihi nyo khella ittihad zaman maf'ulihi hong maf zaman ờ, ờ, tua zaman ni ittihad ittihad zaman kini ờ, zaman maf'uli atlihi wa zaman fa'ilihi maknanya khella zaman pamuli hong zaman từng ni ha zaman hong khảo ha ha bắt tâu hong khảo zaman tua khen hâu hong zaman má ni không khảo không khảo lấy ha sa ha mà nanya tua ní ni ha zaman hong khảo Ittihad ấy mang kalim hasa này hasa zaman zaman maf'ul li ajlihim hong zaman cái đi zaman từng ní không khảo chừng dễ nó từng cố nó bằng một ly hai giờ bàn cậu nè hai bác tâu hùng cậu nè tên mới này giờ lại co mà dày tún ít la lăn ly ăn đơn gò tàn chứ ô cái do lại giờ mà thông cậu vậy đấy ờ nên nên là vì nãy con lại câu nó mà اتحاد زمانه زمان مفعول عدله ني وزمان فاعله ني زمان فاعله نن زيتون ني زمان عامله زمان عامله فاعله amelihi á ồ amelihi amelihi gặm lục zaman à, ờ, amelihi ameliuni này cái kalima ameli ni koma này à mà khi này koma không không không bảo một liền đó hà bắc tâu không cậu bằng gì hoặc cái là cả pu cô dệt từng cái này đang đại sa thôn nào bảo một liền chứ ngon à zaman cậu nè chừng cái nắp tua salad à cục lo chừng ở cục lo chừng ở ta ta tao tao cả cả cả, ma ma được, được từng từng cụ với khen lại giờ mình mình đến không một ha vắt fa mà ឧទាហរណ៍តាកាមកទៅតាហត់ធុនកាមកទៅទាំងគូមនេះវិញចឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងខិនឡែសមិនទឹងហ្នឹងហុងសមិនតាមូលីណាហ្វាក់តូងទៅទីក្លៅអ៊ីទីហាតហ្វាអ៊ីលីហ៊ីម៉ាម៉ាណាញូgang công bà mù lì không gang từng ní hà sa hà sa hoặc cái lệ co mà dày tuấn lúc nào ờ, ít la lăn lì lì cái ở ờ, ta lệ tua tua ní hasa ta gang kong pa muli ne ko hasa gang tung ko hasa hoke le jet tung ko de sa omat mồ li so le với chung tung ne mà nói như khi nó jet đi gang kong tung jet đi gang kong pa muli maksud pini ni mana ittihad fa'ili maf'ul li ajlihi fa'il amili ni hasa mana jet gang kong tung jet gang li muli mồ li tung ne nè à hoặc cái lại dệt từng có hết đây sao ôm mất bà mồ li cặp trứng ổ atau zin ni teng desa umat pamuli soleh buat cingo zin ni kung teng zin ni kung pamuli ni kung maksud ittihad fa'ilihima maksud hima ni fa fa'ilun maf'ul li ajlihi fa'il amilihi ni fa'il amilihi ni fa'il ajlihi mana zin ni kung zin ni pini ni zin ni kung pamuli plus zin ni kang kung teng nên tôi biết bên này này pin ní này dễ gan công và một lì được đấy Prozeni kan unten. Lepi ini kan itihad fa fa Đó. Đó Loh ờ yani ya wa yustar kaunuhu mastaran kalbiyan watihat ittihad zamanihi wa zamani amilihi wa ili hima kama tokatam fil misalain yakahu misal tuh tua mana ini qama zaitun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a rufik ikat misan tuhbullah mah wa ka kaulihi ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaq wala taqtulu auladakum khasyata imlaq jeung pini ni bah maf'ul li ajlihi khasyah ni ya ni jeung ji genap syarat ni khasyah ni isim khasyah ni mansub pun khasyah ni bayan sebab tong tong tai ni. Yo ki jeung eh, ជួយផងហើម៉ាណាយ៉ាជួយផងហើតោះមកតាយនឺនឺនឺនឺផងហើដែលសហគមន៍ទៅកាន់បងគេជាងចែកជំនួយលីម៉ាហ្សាតកទូលអោឡាតាគុំបងគេខុសជាតែអ៊ីមឡាក់របស់ជាប់ហ្នឹងជាងនេះមកអូលេអាចលីនេះអ៊ីសេមយ៉ាម៉ាន់ស៊ូបយ៉ាជាងបាយ៉ានទៅស្បាប់ស្បាប់គេតងនឺនេះស្បាប់ហុចទៅកាន់ហ៎ជាងពីនេះក៏ហាសាគេស្រាប់ញោនេះមក master qalbi khashiyah ហុច master khashia uh, khashia master nyu qalbi ka di tua ittihad zaman ni hi wa zaman fa'ili zaman tong ta hin zaman hoi không cặp hô kênh lại hoi thôn blog mày tong ta thôn nếu nè ha bắt tâu không cặp mà ha ha ha bắt tâu không cặp bao nhiêu đó là gan công tông tai không gang cái này không nế này không cạo gầy gang công tông tai này không hội đấy phải em hoa xà gang cũng hội đấy giờ càng tông tai này gà con tông ta ni gà con hội nè tem ya yo ka zet ni ni zet ni gà con tầng zet ni gà con của mình đi thì cái nắp sạch đi họ master vật chất master mà master ở trên ngồi sạch ya master nó ngại chừng ngồi Okay, beliau bahwa taqatulu aulatakum khasyata imlaq. Wa qaulihi ta'ala យំហ្វីគូណាអមវ៉ាឡាហូមុបតិកោអមរតតិឡាចឹងមីសានច្បាស់យះទីការខានលោយំហ្វីគូនហ្វេអេមតរ៉េអេព្រោះណានូននូនជាម៉ាអះនេះហ្វេអេអមវ៉ាឡាហុំនេះមកអ៊ូលប៊ីហ៊ីវ៉ាហូមុតហុំមុតហ្វុនអ៊ីឡាអ៊ីបតិកោនេះពីគងតែយ៉ាំយ៉ានអ៊ីបតិកោនេះមកអ៊ូលលីអជ្លីហ៊ីនេះសារ៉ាត់ញុកណាប់ masdar dia qalbi ka okay isim mansub ya kalbi belum ittihad zamanihi wa zaman fa'ilihi ittihad fa'ilihi mah kenap syaratnya nah kenop kenap syarat jeng dia cekang ah, syarat abang nih wala ya juzu cekang syarat nah wala ya juzu tu safar li adam ittihadi zaman hu harus ta'ahab tu safar li adam ittihad zaman hu harus tele as-safara li maf'ul li ajlihi Ờ. yêu kỹ li adam ittihad az zaman cái yêu lại zaman thông thì cậu mà na lê ta hấp tu as safat ấy cao hiệp trăm hiệp trăm mít đọc đa trim on top sa phir zaman thông cậu ấy zaman trim hơn zaman ngắt đâm nơi thông thì cậu <laughs> năng ấy chừng chừng ồ ờ, nếu cái sa đạt này Ô này li adam ittihad zaman vật tâu thông thì cậu ừ. tại nên nè wala hu haruhi ogai ji'tuka mahabbataka iyaya li li adam ittihadil fa'il về hu ek la <laughs> oh, ni ogai có mai mong hư, ke krana nam hơn me bạn cao với chứng giờ cái với chứng ô ta ho ha gan nữ nó cần biang mà cần lên mà em mà để sao mà nằm lên với con này với chứng giờ kìa chừng lên mà em mà để sao lên nằm mà một dao yenange kadai zet nyem jen apa ai nhầm ataupun nyem jen apa thum ha nyu kamai mong hư ni để sao cái hình nằm có có ni bữa chứ tên cái nè bọn này ni adam etihad fael chả gan con mai ni fael gầy rồi gan con nằm ni fael cho gầy không gặp chừng ổn ờ. chừng pini hu ek Arab lại mahabbataka ni maf'ul ajli singo kayo nyekang syarat ní okey bal yang ngai bau ba ya la khen ngai jumlah yo ni ngai ya bau khen la yo ni ka mai en hơ dai sa hừng hừng nam cao ni ô ta ngai bau ba bal yajib jarruhu bil lam và chép giật chẹ làm ai làm đấy yêu lại làm tạ li li ya làm đấy làm tạ li li ya ờ, ờ li chẹ mà không ta chẹ nữa ờ, chạy làm làm cái làm cái gai đó nó làm cái tita làm muzah là có làm mới làm tạ li li ya Oh. Lam tiliyah ataupun huruf bimana au huruf bimana takliliyah. Au huruf huruf ke kere? Bimana takliliyah. Bimana takliliyah. ya làm không? Huruf gai kere tapi samkannya tak takliliyah. Takliliyah lelang le sebab មិនហេតុណោះអឺមិនហេតុវ៉ាស្គូរូហ៊ូកាមាហាតាកុំយកអល់ឡោះឡានេះនេះអោះវ៉ាស្គូរូហ៊ូវ៉ាស្គូរូហ៊ូកាមាហាតាកុំកាមាហាតាកុំនេះនេះកាសនេះកុំតាលីលីយ៉ានេះឡើងលេហើយគ្នាទៅកផងហើយសុគូនអបអល់ឡោះយកកាអល់ឡោះហ៊ីតាយ៉ាទៅផងហើយឡើងទៅជឹងថាបានយល់ទេសុគូនយកហាហ្សិគៀតគ្នាទៅកផងហើយហ្សិគៀតអបអល់ឡោះ កាហ្វនេះហូបទាំងកាហ្វយ៉ាវអូនណាខិនសុគូវេហ្សិគីដែលផងហើតើវេផងហើនៅប៉អល់ឡោះយ៉ាវក៏អល់ឡោះហ៊ីតាយ៉ាវេផងហើបើជឹងម៉ាណាកាហ្វនេះតាលីលីយ៉ាយ៉ានេះម៉ាណាញោហ្សិគីនៅប៉អល់ឡោះវេក្រាណា sebab Allah នេះផងហ៊ីតាយ៉ាវេផងហើមិននឹងក៏ហុចសង្ការពីនេះឡើងជាងអស់នេះអស់ពីនេះលេឡានេះអើមើលកូនអានយកអានសំខាន់នោះចរូហ្វរូហ្វនេះអកិនបោះឡើងប៉ប៉ជាងអស់ oh Joka Pak Lilian giá là giá Joka thọ tăng không bây giờ thọ tăng không mà nó như zikir hatta vậy phong hơn là Pak Allah sebab Pak Lilian ya nè mon hết à, ella cái do là Allah hay tại giá phong hơn giá lê lan lại hatta vậy phong hơn là Pak Allah giao cả Allah hay tại phong hơn ta cái bớt ta giao cả hay Allah này nên nó biến này không lại hay biến này ờ, càng sẽ thêm huruf taklidiyah huruf kia cái đấy cũng như về mana taklidiyah bagaimana sebab nanti yang pini boh ni bal yajib jarruhu bilam jarruhu ni kik ni maf'ul li ajlihi ni nah huhu ni maf'ul li ajlihi bal jarruhu ay al maf'ul li ajlihi bilam taqulu ta'ahabtu lis safar boh ni kik lamai waji'tuka limahabbatika iyaya ni kau mai mong hứ onto hư nằm cao à, khen lại nắn khen ngại chùm la mà này nắn chạy làm mà <laughs> nó cả chừng như là chạy đào mỗi chừng ôi giờ cả tạc ham cái này nè à, <laughs> à. ờ nắn đi hả nắn đi hả trong cái này phải cái can sarat chạy làm mà chừng như atopon cái nắp sarat cái đây thì chạy làm có hô gầy ô ta hợp pini cái nắp sarat co mà dây tuấn ít la là lệ amot thì lại co mà dây tuấn ít la lên lệ omar có hô cái do lại mà phone actually mà nói như là tạ li li rằng này giờ dia lah cek cek lah tak liliyah oh cek mansub na mana kenap syarat cek nyu kahau cek oh kahau gay tapi kang syarat wajib cek nyu nah kang syarat ni yo kan ni tak hab tu list syarat wajib cek lan tak liliyah وفي نبي لا نبي صلى الله عليه وسلم لا تخلت المرأة في الهرة កម៉ៃដែរតែមើលដល់ការនេះនេះ lah fi ini tak liliyahnya nih oh, mana kemainan teman neka sebab nhiều sebab cạn nhiều về nhiều bưng ô kia nữa chừng lại là làm nhiều bớt chứ làm bớt chứ <laughs> làm bớt chứ này chừng tạ lì lì à ok tại hả itu jumlahnya nah jumlahnya itu jumlah Itu jumlahnya tuh. Longah lah tanah. Itu jumlah. Ok, nắn maful ajlihi bihi nè. Alhamdulillah, chứng cái khai là hai bằng cảm chẳng khép nhau nó nè. Ha, họ ha, họ tự làm. Giá là cái nọc sa rát cái làm tại lili giá có hốt cái ô có hô gầy. Giá là càng sa rát và chép chạy. Nên nắn như gương nhau đúng rồi giờ lục na vậy này chậm chậm người xài đó ờ, người cân nào vậy nyung sebab keo nih lục sẵn nào, keo kia, chân pa ya thì pa ya ờ, thì lầm mơ từ lại mập ôn mà à hù thì lầm mơ bab à bab mập ôn ma'ahu trường tarif nữa là hết maf'ul amr wa huwa al ism al mansub alladhi yuzkar ba'da wawin bimana ma'a li bayani man fu'ila ma'ahu al fi'l masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi ma'nan fi'l wa hurufuhu à, tarif như ជាងត្រៃហុំលមើមកប្អូនហ្នឹងតែប្រែហូប៉ាអីជាងមកប្អូនទីនេះមកប្អូនប្រាប់មកប្អូនមកអះនេះវាមើនេះមកប្អូនទីសាមកប្អូនហ្វីមកប្អូនមកប្អូនប៊ីមកប្អូនមកតឡុកមកប្អូនហ្វីហ៊ីមកប្អូនលីអាជលីហ៊ីមកប្អូនមកអះអណានជាងតារិះនេះឡាឧទាហរណ៍ជាមិសាលកាចាអាលអាមីរូវលជៃស៊ូមិសាលជាតបូនជាមហាមិសាលព្រោះ Ja'a al-amir wal jaisu. Hah? Akhirnya. Jaisa jaisaha. jaisa bapak muluk. Ja'a al-amiru wal jaisha. Ini ya, kala pota patari huwa maf'ul ma'ah nan isim. ini ya nih. Bini ya kau maf'ul ma'ah nih. Nilai nih. maful ma'ahnya nih isim nih ken fi'lo ken huruf nih tak tarif ka roh nau mansub ken marfu'o ken majru'o jaisa yuzkar ba'da wabin gan sebut jaisa na tai mung à, vào dan kan ini nih vào ini tapang ba tapang tarif ka yuzkar ba'da waw bima'na ma'a vam kan ini bagaimana ma'a vào cũng em nó quên mà na mà à bị ông cậu ok đó là li bayan yêu kia nè li bayan man phu ila ma ahu con tốt bayan khala man phu ila ma ahu man phu ila ni man man chạy ni ga ngạ cái hong nhau ni man phu ila ma ahu ni chả mà chị ni chả mai ni ni thành nhá nè chừng giờ e ra bộ cha phải ăn mà tí al amiru fael vào ni vào mà iya à vậy vào vào mày á vào mày á al jaisa maf'ul mà a à, nó đây là bằng cái Arab tuần này thôi nhé vào nó yêu vào mày ra lo nào al jaisa này cái al maf'ul mà à, à, đơn anh nha muốn lên được khan là táp thâu misa nếu thâu Arab nhiều chừng Pernah uh, libayan man fu ila hù ya. Ma'ahu ni fu fa'ilin bikin lại ja'a ni ya ni. Man ni al-jaisa ni ya ni ni. Man fu ila ni. Wayan man ni al-jaisa ni. Fu ila ma'ahu ga ngạ spi nhau na ke ni ja'a ni ya ni. Cái do lại amit ni mai. Tại hữu ek lại thả nó na. <laughs> Thả nó. Ờ, trang thì khan. Mà nạp bí ni jaisa hâu jaisu ka hâu vậy Jalepa chạy xá vào nó chừng vào Atifa Jalepa ờ, chạy cái chạy số ờ. vào Atifa Jalepa chạy xá vào mày à ờ. phải thua trang sức khai bao tạp kha nè chừng mà ta này đó là Mas maspu con bị chung là ní tại này ní chạy xá Mas maspu con bị chung là này chung là này bộ chung là thế này chung là này to ta lao vô nó chung là phi ha, phệ lồn to làm chung là này phệ lồn này tabang à, ta na pi ha fe lon ye au ismun au phi hà ha đây là au phi hà hay au phi hà au phi hà là phi chùm lá nó ừ. au phi hà au phi hà ismun phi hi hi nó nằm bằng lại nên phi hi phi ismin đi au nó phi hà chạy là au nó phi hà hay nè, nè. mà Này, Holena mahahana jumlahena. Nih, bopini ini mesbukam bi jumlah fiha. Lona au fiha dalam jumlahnan ismun. nè bin ini dalam jumlahnan fi'il. Au dalam nè isim. Fihi. Hi ini mong isim này nè. nih ya nih. Isim nan nyobai makna fi'il dan hurufuhu. Đang chỉ gắn misal rồi liền. Họ fihi fi isim ha. Chứng misal ana này ana sairon vanilla này này vanilla ana sairon vanilla này này nila na bà nilo đó. À. chứng <coughs> cái này chỉ thập ăn nhé nè bạn nên phi mất bù con bị jumlah fi ha fi'al e, này này jumlah ni cai sa ni tong talau nu jumlah jumlah tom nyu ni ta fi e jaa Rabbi ni ni kala au fiha tom jumlah na ismun fihi isim kanidan nyubana fi'il ni ye ni ni bini ni isim fihi mana fi'il wa hurufuhu ana sa'idun wal nila và ni và ma'iyah e ni nila ni maf'ul ma'ah Pernah masbukan tok telamu ni jumlah jumlah jumlah ke fiha nan ismun dalam jumlah ni ismun hake ismun ni sairun ni Rana? Kan ini fi'il, ja'a. À? Ah. Ini ờ. isim. Nah, mana ini jumlah-jumlah fi'liyah nih. Ini jumlah ismiyah ana mubtada sairun khabar dia. Fihi bina isim. Lah now fihi fi isim nan ma'nan fi'il à? ta hurufuhu. <laughs> Maknanya sairun ini, sairun ini. Maknanya jauh kah yasirun ya. Yasirun. Makna fi'il jauh kah mana yasirun ya. Belah nau wa hurufuhu, hurufuhu nak kan hurufuhu nak huruf fi'il ya nak. Maknanya huruf isim jauh kah huruf fi'il ya ni. Sairun hung mana yasirun ni mana jauh kau ni ya. Sebe? Mana jauh kau? Hasanan isim fa'il, hasanan fi'il mutore, mana jauh kau? manapaya kau nih chừng huruf này kau ấy này huruf sin nih này yên này này huruf sin kau nih này huruf alif có mấy lấy từng gia này này huruf roi kau cái này này một số khá là au phi hà phi jumlah này ismun phi hi to dalam ism này makna fe lên nih sairun yasiru mana aja kau nó chùm, hasan hasan ism fa'il hasan fa'il mutore nó mana aja kau nih ba aja kau nih nó này chừng ba huruf hu, plus na huruf fi'il yau ka huruf ism gai nih Ini huruf N ya siru nih ya. Oh, huruf kau. Ya kau, ya kau. Ya saya jelas pini zahibun utaha cepai sih. Rohang ya sabu nih. Ya kau enggak mana ya kau. Nih huruf zal zal ya kau nih ha ba ya kau. Hả? Trong trong kia nè. không như Huruf ya kau. Ya lah huruf ya kau chứng ô. Giao kau, ya tu giao giao kau. ពីនេះក៏ជឹងជឹងខិនខានពីនេះយកខិនខានអាសាណាមកប្អូនតឡៅមកជំលាស់តឡៅមកប្អូនមកអាណាអាសាណាជំលាស់ហ្វេលីយ៉ាហាសាណាជំលាស់អ៊ីស្មីយ៉ាប៉ុននេះនេះយកស្រោះថែមទៅទៅយល់គេមិនណាណាអឺតួសាណាអើតួនេះបងនេះចាអាអលអាមីតហាសាអាណាហ្សាអាណាសាអ៊ីរុនអឺ chừng vào pin ini ma nó ma bana ma mana amit hồi tal mai bị hông nước than ana sai donวันนี้ล่ะนี่มาอามาอันนีนมาอันนีนอานาซาอิรุนมาอันนีนจาอัลอามิดมาอัลจัยชนะโอเคจึงจะไปยังนะตาเรื่องนั้นนะนะบูจาอัลอามิรุวัลจัยชะนี่จาอัลอามิรุมาอัลจัยชมานาอยู่นั่นจึงแอรับจะเท่าเราเหี้ย mana didoa misal didoa wastawa al-ma'u wal khasabah mana istawanan mana ini ini istawa bini ini maknanya ittafa'anana mana ittafa'a mana ittafa'a oh ittafa'a wastawa al-ma wal khasabah maknanya enan eh yuk dai enan eh yuk dai sepi hong Kayao. gak gak ini senang pang, gak ini senang. Zaman telau bis zaman ni ke deh. Gong ataupun punggun atau si, ke nan. Gengak atau mengenai dah ni lemah met atau puluh met. Di sini ni lại oh met di saya ni. Tùm ni lại ô tua met. Cứ mình to thao cơn ya đi ya cô nè. Ya ton nè. Ờ, 8 met, 10 met, 5 chuh nữa vậy. Này ta ni chuh met mà e ni là e ni à vì e đi ta nấy chẳng như là ô em cái này hàm mệt cái này tên nó hả ờ tên nhân ní con lại it istawa alma wal khasaba em nhớ đi ở ơi nhớ đi à ờ, ní nhớ đi băng na mệt na tổ tổ nhớ đi đi đi tổ mệt na tổ đi nữa rồi gặp lại ittafa istawa alma wal khasaba mà nó em nhớ nhớ đi cô spi spi ông smau hung hung hung ông cái dao này giờ giờ lang tàn chứ có nè à. e đi tàn cái dao với chứ Tenne? Hapin ini lekin kana saga, kana saga. Hapin ataf nyu nyu yau yau net tikrar amil. Yah lại pin ini na autah lại. Ittafa istawa al ma'u. Tuana? Wa ini wal khasabah. Oh, wal wal khasabah. oleh vào atifah ni nubi mana tikrat amen tua bang Yahla jadi ini is jahla jadi vào atifah istawa al ma'u wastawa al khasabah tên cái tên mana? Heli gak kau itu gak kau itu al atifah huruf atifah nan. Oke. Okay. Yakun yakunu ala tikrar al-amil ini hmm. Ừ, ya dạ, sebut amil. Tapi gặp như sebut ot ai sanya chạy vào mai hầu ya. À chừng pin này cần kha là pin này này tuần ya pin này. Pin này vào này này lại vào artifact chừng ồ. Sebab là e nó đi mình tapi cái dao nó tọt cái con mình. dắt lấy tựa lại vào artifact ed làm cái dao có đi cái dao lấy hút đi cái dao thôi bị đi chứ từng đấy ô lên nó bị đi chỉ lại vào artifact chừng ô hô hô hô lại hô nết lại tích crót amen chừng ô mà này istawa alma ma al khasaba e đi smoke cả ông cái dao e đi smoke cả ông lịch cloud mệt e đi smoke cả ông cái dao pa mệt từng đấy nè ok này pini kia với con cái này dắt lại thì phải vào artifact អៀងតួនេះចាអលអាមីរូវចាអលជៃស៊ូ black ha taisu oh vậy là vào atifah cần vào mãi giá nữa cần vào atifah xếp cả cặp khan nhỉ bao ta cặp khan nhỉ biến cái ek lại vào atifah biến cái ek lại vào mãi giá chứng nan on to tuần này fe là nè chúng là fe liya jaa al amir wan jaisha wastawa al ma'u wal khasabata chứng khasabata arab chứng kia vào này vào kia này mãi giá al khasabata ah maf'ul ma'ah wa ana sa'irun wan nila ana mubtada sa'irun khabar vào này vào đó nào nên nila này maf'ul ma'ah ok họ nên nha សម្រាប់កាងផៅបាយហាសាបាបងាត់និសាសាសាអេរ៉បជឹងបាយតាស៊ីនេះសំខាន់ពីណានេះថោក طيب أب دبي حالات حالات الاسم الواقع بعد الواو chừng từ bài mừng gương gạo con bài mừng gương isim con ờ, như tọa tại mù vào này nè nè nè isim tọa tại mù vào này nè họ trên lập ra Ni pakan pakan ni gần kia ni ờ, hà la halatul isim al-waqi' pak talwaw Ni pak pini ni tu Ya uh, à Ok, mà nó gặp isim hatai mua vào này nè. Thì ni isim lấy ta hatai à, mua vào nè. Nè. Anh chơi sa, isim ni con thọ hatai à, mua vào này nè. Thì bạn giờ gần đây nè. Kani senang kena nyuti tong bate oh. Ni imaful ma'ah nih isim hatai muwaw. Nanda halatul isim al waqi' batal waw. Ya kelak waqad yajibun nasbu alal maf'uliyah nahbun misalain al akhirain. Wa nahbu la tanha anin qabihi wa ijyanahu Wa mata zaitun, zaitun wa tulu asyamsi. Wa qawlihi ta'ala faatmiu amrakum wa suraka'akum. Asa uh, menanyu ketang-ketang o oh, tay wajib ala maf'uliyah wajib nggak maf'uliyah wa la atifasin o oh. nahwa an misalin an akhirain hakik misal tuam kaninan ja om as akhirain reklam misal misal istawa alma ma lo na uh, eh, asa ka ah asa tuam misal ni misalin akhirain enggak jaa ah. Jauh Mustafa. Oh, jauh. kan harus coba lagi kayak doh tengen kayak kayak. Istawa. Oke, istawa al-ma'u awal khasabata. Nah, wal khasabata. saat itu ana Oke, okay. asana sairun wanila. wanila nia kong ila eh, nahwa al misalain al akhirain nia kalai itu waqad yajib an nas ala al maf'uliyah maknanya nas ala maf'uliyah ni nas ma'iyah wajib daerah maf'ul ma'ah ini senang panggil maf'uliyah ni maf'ul ma'ah lain ana senang pang wajib nasab ala al maf'uliyah hmm, maf'ul maf'uliyah ni maknanya maf'ul ma'ah ni ya an nas maf'ulan ma'ah uh, à, up okay Từ khan cani đi mi kha thời gạm cani lệ trà á rút trà á al amiru okay wal wal jaisha kala misani bốc cật hồ gà ao này kala misani đấy tua misani bỏ chết na sập kala misani thời kala trà al amiru wal jaisha ka hu wal jaisu ka tua ni haru te ta hu tong tua yap ka te la cha a zaitun wa amrun na ye hinan ge cha a zaitun wa amrun na ye pon ni la cha a zaitun wa amrun ka hu gai nan na khin pa na hu fai ta hiu nan to la thong cho na le la cha a zaitun wa amrun hu tu thong ye pun na pa amrun chừng <laughs> chừng ta sẽ bắp nhau chừng chừng tôi chừng chừng giá lại từ phải cha à, al amiru al jaisa vào đấy vào cái ma'iyya al jaisa đấy maf'ul mà à. giá lại từ phải cha à, al amiru al jaisu vào đấy vào atifa tikrot vào atifa nó tikrar fa'il seolah từ telah ja'a al amiru wa ja'a al jaisu thế tennya nah bos telah atafan ini takun yakun ala niyyah tikrar amil nan qaitah atafun yanan جنب هوجة ذكرى أطلع chứng đi đi giúp cậu cha a zaitun và amron, và nó vào atifa như thế cha a zaitun và amron và amrun vào nó vào ma'iyya amrun ấy maf'ul ma'a thế nên là chừng khi lại cha chung là này này đại hậu tổ tổ, khi lại maf'ul ma'a có hậu khi lại vào nó vào atifa có hậu tên mới này khi vào atifa có hậu vào iya có hậu nên salah vậy block cái lại pini boh này cái lại này otak kalau wakat yajib an-nas ala maf'uliyah wajib i'rab maf'ul ma'ah mengira nahwa nahwu an misalain an akhiran ini istawa al ma'u wal khasaba yau ki yana na yau ki jing sahawa ta yo le khut mana yah le bini ta le istawa al ma'u rona wastawa al khasaba khut mana ya này này này cái dao này toàn bị mình này cái dao này em đi nè nè hãy là từ bài báo atifa cái dao có đi Kejauh kau di, eh kau di. Tapi maksud tu kan jalan thế Kan jalan? Chung mà mana? hay chung mà mana? Berjep đâu vào mà mà ya. à, giờ là chung mà mana ok ờ. không? Đặt ở tao không? giờ là đặt ở tao thì là al amit và chay su. Dễ amit à, thàn mai. giờ là vào mai á. Amit mai spi ông thàn giúp cậu nha. Tại mấy? Ờ. Tại vì cái này khút mà nè, hay phía là khút mà nè. គុតមកណាវជីបយកម៉ៃយ៉ាមកពីនេះទឹកក្រត់ជាងអូនតែពីនេះទឹកក្រត់ចាអាជាងចាអាសេតុនវចាអាអមរុនជាងចាអាអលអានីតវចាអាអលជៃស៊ូជាងតែពីនេះអ៊ីស្តាវ៉ាអលម៉ាអូវ៉ាស្តាវ៉ាអលខសបាជាងអូយុហ្ស៊ីតុលម៉ាណាអូខេយ៉ាស់ឡៃយ៉ាស់ឡៃជែកសំណួរឡៃម៉ាតាយ៉ាជីបអានណសអលម៉ាហ្វូលីយ៉ាអ៊ីហ្សា فاتت المعنى à, lẽ nó nào chúng nó ý giá phát cho tần mạng này tức là mata giờ chép à, al nasbiyah à, cái này kan ini mata giờ chép an nas al mafuliyah là gạn misal mà nó vì mata yajibu an nas al mafuliyah rồi chạy xem luôn như đấy iza kana iza kana al-opt iza kana al-opt yufsidul ma'na nih yuf sidul ma'na jah là jah là biến vật chất dập error dạ, là maf'ul ma'a cái do là hợp là atam nhưng ngạc khút mà ná tới dập maf'ul ma'a dạ. nhưng gã nó nó do lên do do sự như thế này chừng ni hasa này atam chừng ngồi hasa cả anasa iron vanilla kauspa yahlai bini tikrot anel anasa iron vanin sa iron ataupun wasa iru anil cao bà rồi con lấy ba con to pin không ô tao ô tao con hết đấy mà cái này này rồi thì bà nó cái này này con lúc bà cũng được cái trong bản hà cái anasa iron wasa iru anil chứng o khút bà na thế nên là khút bà na ổn ní iza kanan up yusitun bà na ya dạ bờ chếp mà iya ya thế nên là chứng lập ní như lệ và chếp an nas và alan mafuriya nè takrit takrit amen chứng o này ừ. cho bà hết luôn ok thì cao la tanha anan qabih wa ityanahu hơi là ngại nhau tên đấy ờ, à, lưng lega lega sai cái đội là rồi dalam maknanya la la tanha anil qabih wa idyanahu mang cái kalimah atana nè idya nahu na này pini này maknanya là vào này vào mà iya như này chui hơi khạc ra ngạc cái giá quá ít giá nào hủ spi hơn khi này chui hơi khạc ngạc cái giá spi không na ngạc nhủ mà nó khạc ra ngạc giá gúp e này nào chui mà như khai lại nè mà nó tại nghe chui hơi khạc ngạc cái giá nó hơi kì chui là ngạc cái giá này nè chừng vào này vào cái này vào mà iya vào này vào mà iya à, này vào này vào mà iya à. mà là chui hơi khạc ngạc ya spiang hơi nào ngạc nhủ mà giờ như này nào nó nè mà nó khạc này khạc bằng bằng bằng thua thua ấy nè ya ừ. lại từ lại vào atifa mà là pini ho atifa chứng over chép ít ya na hùng vậy ya lại từ lại mà là mà iya thà băng ấy nè thà băng cái chui hơi khạc ngạc cái ya spiang hơi là ngạc nhủ Nanoke atamuruna atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Ah. Mà nói như thế này là chui ở khả ngạc ya, sẽ bị hơn hơi là ngạc nhủ. Thế nên là mà nào mà nào cái mà nào iya. Chứng pin này là bởi chết mà iya cái do là iya là chết lại vào này vào atifa. Vào này này vào atifa. Nhu mana mà nào Vậy là vào Atifa này mana nà nhau bề bại la tan hạ anh có bi hay với ít này hỉ nó này giờ lại bảo từ bài bảo thì phải mà nàng khô chuối hư khả ngạc ya tam chuối hư nàng ngạc ya mà nó chuối ngặt ya nặng đơn ngặt ya ya nè không mà nào đấy tại nè đêm giờ bằng cờ này vào atifa này mà nàng khút mà nà bọn này là tan hạ anh copy hi và ít già này hi giờ lại atifa này và ít già này hi mà ai và ít già nào hủ giờ lại từ bài ít già nào hủ thằng lại dạo mà nà nhon tới bây giờ giờ lại bài ataf này khút mà nà khút giờ bài mana như vậy chui hư khả ngạc cái ya tan chui hư năng ngạc cái ya à chui hư khả ngạc cái ya tan hư năng ngạc tan hư năng ngạc nhu à tan hư năng ngạc nhu yên nè chui tan chui hư khả ngạc cái ya tan chui hư năng ngạc nhu à xong không? ก็ขุดมานะนี่ขุดมานะอาตาขุดมานะมันไอ้ยัดอาตาแต่ละนี่ยาติกรอบเกี่ยวนี่ลาตันหานั่นก็พี่ว่าลาตันหาอันอิจยานี่เบียกเอ้มันไอ้ช่วยให้ขางักกะยะทานเฮ้ยเกี่ยนี่เฮ้ยนงะยูอาตาบอลเฮ้ยยันนั่นนี่อะไรยันนั่นนี่กี่อิจยานี่นงะนี่เฮ้ยหูนี่นามองก็พี่นี่มันไอ้อาตาคนขุดมานะ chui hơi khả ngạc giá ờ, làm với là kê bằng chui hơi khả chui hơi khả ngạc giá tàn chui hơi na mong nhu à. nó là chừng chừng trong khai mà y này tua tua chừng antifa chừng on khốt mà nè tại vì nhà tua làng trăm nhà cái đã bị đi giờ lăng mày giá chuối khả ngạc giá spi không ngạc nhau à giá vậy nè spi ngạc nhau nên ấy chuối hơi khả ngạc cái giá ờ tan hơi ngạc nhau kì <laughs> tàn ngạc nhau ô ờ, à tao nó trong chuối khả ngạc cái giá lần lần nhà làng tôi làng làng thì ta mình phải Tebaga, tebaga. Nila tanha an qabih wa an isyanihi. Eh. Ừ, chui hơi khả ngặt ya tan tan là ngã nhù à tan là ngã nhù chui tàn chui tàn chui khả năng ngã nhuนั่นต่างลางตัวผมเลยลางเขาวีนี่ตัวพี่เขาคันเลยอาตาเขาอยากพูดมานานนี่นี่อาตาอยากพูดมานานจีตนี้จะไปจึงนั่นนะกันไปนี้นะครับบางกันมาตาใจตุนวัตุลูอัชชัมส์อ่าปีนี้มานานจะไปจึงนั่นอ่ามักสุดนี่มาตานี่จะเรียกเลยมาตาใจตุนวัตุลูอัชชัมส์ tulu a sam mà tulu'a sham maknanya zentai vào ni vào cái và chép vào mà iya vào mà cổ mà ku mana zentai thì tấu thì bắt tấu tau agai cổ ya lại thì lại vào ni vào vào a antifa chân zentai ya dạ gai không tai cái ya khut mana bo cái ya dạ này ya dạ này mata tuấn và mata tulu sham ya này hai lại vào này ni ya tắc tắc a mề lên này chừng khut mana này ha hani itikrar boleh wala tanha an ityanihi wala taha anin ityanihi chứ chui khát nam mong nhau ya ok chui khát nam mong nhau tikrar ya la tanha an qabih wala tanha an ityanihi chui khát nam mong nhau tôi khang á à, chui á ừ, lang tôi lang tôi tam hiện <laughs> ờ, à, này cái thằng chừng nêm nêm mi san nó cho bay chuyện nữa nè nhục khút mà nãy giờ cậu yêu tôi bị tì tôi lang tôi tam lang bỏ <laughs> tôi bảo ok chừng ma ta dây tuấn và tôi lu asam chừng tích rót chừng oh, giờ lại atifa giờ tích rót ma ta giờ gây bóng tay chừng ờ, chừng khút mà nào nè នេះនេះគេបកោលិហិតាអាឡាហ្វាអជ្មីអ៊ូអំរកុំបសុរកាអកុំតតឡាំកូនអានហាសាអាយ៉ាត់កុតអ៊ុំបៃម៉ាណាវ៉ាវម៉ាអ៊ីយ៉ាហាសាអាយ៉ាត់នេះកុតព្រោះណានៅពីនេះចាំងដោះស្រាយទៅលេពីនេះវចិត្តបាច់វសុរកាអាកុំវចិត្តបាច់វ៉ាម៉ាអ៊ីយ៉ាពីនេះអោវបាច់យកនេះជាងអស់បាច់លេហាប់បងម៉ាអាបងណាសាបងរហ្វជាងអស់វចិត្តបាច់យកគេជាងយាណាអោអោ gạ nên đi nhu xếp cả pi hết mà nà nhu các đa pha achmeu pha achmeu này pha achmeu pha achmeu học hiện amrokum amrokum và suroka suroka akum ok vào ní lại vào ní bịt mini đi pini kong te pa le mo tu te pa ne ke wa chep alan maf'uliya pini te ho et pa wa suraka suraka akum te ho et pa suraka u ji ngo thông mà na thông mà na mo lai pini kalima fa ajmi'u ni ni fa ajmi'u nyu mai man kalima ajma'u bi ke ajma'a ni ni ajma'a ni kalima ajma'a lam bahasa Arab ni to hatai mong nyu nan maknawi amrun ni chỉ bo ke bu hẹp nè bo máu, Chứ fa ajma'u fa ajma'a zaitun amrahu amrahu. Nih fi amrahu ni nih maknawi. Nih maknawi tên Tennya nah. Oh, ờ, ten. Jeung kalimat hasa cái jama'ah. Jama'ah. Jama'ah ni kepom, ajma'ah ni kepom guys. Nih, jama'ah ni kepom, ajma'a ni ke mana tom jama'ah ke tom kai tapi hasana tom maknawi dan ini nah tom tom tikroh tom buhet tom yobol jeng dan ini nah ini, ini maknawi ni yata'adda ila maknawi kau ha maknawi jeng ini nah chừng cái mà chà Tom này tòm gầy ta biết tòm này tòm giả này tòm giả ô ta hỏi lại chà mà dày tuấn ờ, ma lăn này ma lăn ataupun à, uh, ờ, jamaah zaitun suroka a nih suroka a nih tenang tenang tuh hmm. Ừ. ajma'a ក៏តอม jama'a ក៏តอมចុងក្រោយរបស់ឡើយ ajma'a នេះតอมទៅពីតอมពួកម៉ាណាវីយរបស់អូ jama'a នេះតอมពួកហ៊ីស៊ីយរបស់ប្រាប់អើយរបស់នេះសូរកានេះយរបស់នេះនេះអមរុនហ៊ីស៊ីយតអត្តាអ៊ីឡាអមរុនហ៊ីស៊ីយុននេះតើណាលកូតម៉ាណានឹងពីនេះនេះ no gak tang lengkang gak gak nah lengkang gak Allah lai fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum Allah និយាយគីតបណាមកផងកាហ្វេលេះធ្វើផងតอมអំរកុំពួកហេតុផងហើ តានសុរកាអកុំជឹងពីនេះនេះទៅអែកលែបែសុរកាអ៊ូជឹងអូតែនេះណាស្បាប់គេយ៉ាស់លែទៅបែសុរកាអ៊ូកុំជឹងពីនេះយកនេះតិក្រតអាមេលនេះវ៉ាអជ្មូនេះទៅណា fa ajmi'u amrakum wa ajmi'u suraka akum à, vào ata hơn nè à, đi đến suraka akum hở giờ là vào ata cái cái bê ở vào ata nên bị ngã tao nè giờ là thì phải ờ, cái là vào mà ý chừng vào atau chừng ô cái do là hẹp atau thì ni ya tikrot amen nên phải ajmi'u amrakum wa suraka akum thì nghe làm dèm lúc mình cái này kinh tầm mà ô tệ tổng tầm mà niềm ataupun lafaz menceng fa'ajmi'u amrakum wa suruka akum chừng vào vào ma'iyah bốn kham con là ayat cốt tội cả làm cốt an cũng vào vì mà làm ma'iyah ayat này này ayat này cũng tội cái đa cái đen này ulama tội là cái này giao kế yah lại từ bà yêu vào atifah yau ni yah tikrot ajmi'u hai phía này bà tikrot ajmi'u như thông mà nà giao kế cái do lại ajma'a này như xâm gặp phụ yếu bó ô phụ mạ nà vi mình à না জলে tên nhé à à như chúng nó sẽ yêu bo hissi bo này chama a này ma lan chama dày tuần ma lan chama dày tuần surata a này tên cái này à cho bây giờ là phải phải giờ là vào atifa chừng ni ya tikrat a mình ajmao cả chừng gặp không giờ chừng có cái mà ajmao này xem gặp umut mà naviya mình ajma a nên à theo ek lại lại mà mà ra u temjale atma fa atmiu amra komjeng tapi teho ekle ijma'u mà akom jengo anh, kan hebo kalimah ajma'a nih anala uh, ijma nih ijma ijma fikrah udah mà fikrah au mà ijma ra'yan jeng ijma nih nyamai kalimah ha akram ha akrama yukni akram ijma ajmi aman ajmi wuh mananya kalimat ajma'a yujmi'u ajmi' ajmi' fikrah jeung tadi nah tetapi bihu ekle ijma' fikrah jeung oh ijma' fikrah jeung oh kayol ijma' sebab lui kat men ha sebab umur hissi ya ijma' malan jeung ijma' nuqudan jeung ijma' suroka'a jeung ijma' rijalan jeung Temne? Kayo oleh tempih ini umur hissiyah. Dari kalimah jamaah. Ha, jamak tu malan, jamak tu rijalan. Arab hum ya oleh jamak tu fikrah jeung oh. Ajma tu fikrah. Dan ini nah. Ajma tu fikrah, ajma tu ra'yan. Dan nah. Trong gạo xích nó bọn là. Ha, tiếng ô mà gặp ta boleh nanya bini ni vào ni dia vào artifas jeung oh. يهل عاطفة نية تكرار أجمعوا فأجمعوا ني تعطي من يوني أمور محيشية جنو nhu ya tama na vi ya tên nè ok pi ni con này này họ nó sắp rồi giờ và cấp gia ta rất cha alan ấp phí na vô công tu và dày tần cái này vừa chết nó sắp nhé nè chừng chung là công tu và dày tần này cái như này cái công tu và dày tần à, đi bia công tú và dày tần cái lại này công tú công tú và dày tần ừ. công tú công tú và dày tần này và dày tần công tú và dày tần gọi như đó công tú và dày tần thì này như là cái وقد يترجح an-nas ha warqat yatarajjah ha jadi yatarajjah nih an-nas warqat yatarajjah an-nas hai hmm, an-nas maf'ulan ma'ah ha saya lain nana warqat yatarajjah an-nas jadi saya lain ini warqat yatarajjah an-nasbu maf'ulan ma'ah maf'ulan ma'ah ha saya binan warqat yatarajjah mananyu Ờ, cái này bờ chép là sạp à, mà phụ lý bình ini rò chế nhau là sạp cái lại nè và đồ phụ cả hầu thế nè chừng bình bini thì phải em công tu và dày thành cả hầu công tu và dày thun cả hầu này công tu dày và dày tán à xa cái thầy phải lại công tu công tu và dày tuần cả hầu gầy niya kong la waqad yatarajjah annas alan maf'uliyah na alan arf mà nó nhau vào atifah nó ro chế chế ataf giao ca công tu dày thần thần cái nè giao khi chừng lại nè nè cái lai lại cái làm cái này vào nó tích rọt ni tích rọt amel cái hữu ek lại để dày thần này đi dày thần này đã bị dày thần này ho ek atang mai từng gọ tu đi chứng ô làm pa sa gặp ho ek ho ek atang mình ngọ này chứng ô này công tu và dày thần chứng ô chứng ô mà mà mà, mà tao từng ngọ tập biện một ta sẽ lấy chứng ô chứng ô thế nên này oleh nên này vào mà iya dạo dạo ha dạo vào này vào mà iya rồi chi chi cái lại nè hầu bài hầu gây công tu và dày tuần chừng tại vì tỏ if nín ấy rồi chứ? thế này đấy mệt chú mệt chú à, ờ, này này mệt chú và ta chúng ta sẽ chạm bằng sông đó nó sập ờ, vào này vào vào vào mày á máy á máy á này nó mang sông đi ờ, à, vậy là bà tao nó chừng ồ sebab bà à, tao này bà này này này mày á này vậy là bà tao cho nên đấy tao là từng ngọ tôi mệt đi bơi chừng chừng ồ hầu ta lại ôm tu anaga và dày tôn chừng bốn lần tới tập này giờ zahat tu ana và dày tôn lần ilan chật chừng so to na ta mới ní đấy mà tao từng có thầm biết mà là chừng ô oleh pini lại phải pini ni ờ, rò chia nhiêu nắn mà iya nè mất chu nhiêu nắn mà iya mất chu hầu yêu cậu ta biết chạy này rò chỉ chỉ cái lại nè ta biết cái này nó vừa chết nó nè tapi pini phải ông tua tua khi là erop lại mà iya kau khi à thì phạt kau tapi à rò chia nhúc mà iya tên mới nè ok công tú ngô dây tần công tú ana nhu coi tao là giờ chu du at ala tamid muttasil ni قاعدة هي لا يجوز أن أط على الضمير المتصل إلا بعد توكيده إلا بعد توكيده بضمير منفصل người ta biết منفصل mà thời hô e coi ta là hô lại hô e à tao từ ngọ ta biết mất ta sẽ lâu nên hô e à tao dệt nên là từ ngọ tàu nữa ồ illa ta ta tàu kỳ thì eo tàu kết nhiều hồng hồng na ana này cả không ta biết mông phát sinh cả mông tàu kết nhiều chứng thì đấy công tú untuk anak apa jadi ini atau mati ngoni ibu. Ko atah nama ngoni yo. Ya. Nah, baik yo. Oh. Uskun anta wazau juga. Oke lah uskun wazau juga aja ona. Dan uskun anta. Ah uskun anta wajau juga. Nah, ini ya kau nih. untuk ana wazaitun zahab tu ana wazaitun giờ hấp Hole zahabtu wa zaitun ting on kan ton nung ka tom bia gap na giờ hấp gap. và dây zaitun ilan masjid ting oh. Te na cả. ka. Kum tom al zaitun. Ah, janan chừng. Dạ, dạ. à, giờ Ah. Jadi giờ hấp zahabtu ana wa zaitun. Zahabtu ana ka. Te te te tomit mum fasin ma ka. Ni này na kai ta này nè. Nó vẫn là chậm đến là cùng tu ana dây zaitun. À, dây zaitun. Và nó vào atifah na. Vâng. À. นั่นเนี่ยนะมาอียะเลยสับยะเลยแต่ละก้มตู้บ่ใจทุนอยู่จึงที่ไม่รู้ก็ตัวอีฟะด้านก็ตาเต้าพูดจึงเอ้ยยุ่งจึงใจทุนอยู่อาเต้าน่ะถึงเอามาตัดเส้นเลยจึงเอาถึงไปตู้นี่จึงเอายะตาตาเต้าน่ะถึงเอานี่จึงเทมนะเต้าอาเทมนี่ก็ตะกินนี่ก็ Nah, ini hasa ke iya nih. Insyaallah à, nikat khan và waqat chừng thế hụt lao nữa thì xa như vừa chép là sập à ô á, ra ala maf'uliyah idza kana al-amr yufsitul ma'na apabila ataf à, nyuka khut mana titwa yatarajja an-nas maf'ulan ma'ah alal arf mana huruf tong tua tua tapi mà ma'iyah ha ti klau ni Waqat jah an out alaihi. Mana pini ini atau kangji alaihi ala kini ala ala nos maf'ulan ma'ah. Hmm. ah. alaihi ini. Ala nos maf'ulan ma'ah. Hihi ini. Oke. Okay. chừng và cắt gia tarajah al atfu mà nó như à tao này khăn chiến alayhi và cắt gia tarajah al atfu alayhi ay al à, nas mafulan ma'a ừ. nahwan misal al awal misal awal thì bạn jaa al amiru wal jaisu cho nên khăn chiến jaisa nè, bạn jaa ờ, al amiru wal jaisu khăn chiến à tao khăn chiến khăn chiến ok à như giáo khao nè cha a dây tuấn và amrun khăng trên và nasab không dây tần tên nhé đang như khan illa hay sebab cái khăng ờ. nah bu cha a dây tuấn và amrun này khăng trên cha a dây tuấn và amron được cái إذا جاء نصر الله والفتح فتح فتحة ru wakif atah nah wal fathu oke atah ya kun ah itu ya kun ah nih ya dah ya takid ya ya bau ya finan iza jaa nasrullah hi wal fathu ha à vẫn phát hầu bố ấy con an cái đấy <laughs> rồi giờ cái cây một con an thì ép phải vẫn phát hà chừng cái maf'ul ma'ah dan ya tapi Quran rojihnya baik fathu ya kaja'a al-amiru wan jaisu ni ya atau cepat atau kangji boleh lah ya terojja al-ab alaihi bu, misal al-awal ja'a al-amiru wan jaisu wa bu ja'a zaitun wa Mana mananyu ataf rojih sih te'e balik ja'a zaitun wa amron kahu kahugai tapi ataf rojih sih ya oke fal-ab fihima fihima ni nama lain misal awal dan misal zaitul amrun ini fihima wa fima asbahahuma dan misal saya saya nyu cái đấy misal saya saya nyu cái đấy giao cầm misal cái là ha toro cái đấy ha toro zaitun và salihun cái đấy sẽ cầm lại vào cái atifa khang triển thế nên là bọn này arja li annahu ha cái hu đi ataf Li'annahu li'annan atman al-as. Waw asal waw untuk ataf men. <laughs> Ini nana? asal waw ataf. Ha, kayak habila cemau gau telap naka ita asal yo. Wah temjala inna wa akhwatuha kayak habila trong cao telap nama kata một từ tạ khabar nhé. Chứng nhiều khi chứng lại cha a zaitun và at at phone này asal vào semgap gặp untuk on to ataf Tiếng Hàn Việt là smoke kháo Thì ta lắp nào nào yêu vào á sal vô Bố ông guam guam nơi ngạ ngạ phụ tôi cả cả yêu cả smoke kháo này này yêu kháo Xin nhà bắt yêu kháo Ôi yêu asal vô Ôi nhu này bằng xa asal có bằng xa thảo mà mà, mà cảm thọ này Tên nghe Hai bên smoke kháo yêu Việt Nam đi Yêu xin nhà bắt Lồn vô kháo Yêu yêu nó ôi nhu này mình lại càng vẽ Tại vì mình lại càng asal ô này Ô tà hò ញូនជប៉ុនវគ្គជប៉ុនអសាលអូននេះចឹងវ៉ាវនេះ nhà smoke cậu cha a dây tuấn và amron và amron cái smoke cậu ô tờ hò thì là ôi nhà smoke cậu chỉ mới trở lại mới asal gì cái do asal vào xong gặp atap này gì thế nên này tờ xít này ta lại cái gì này al musabbah bil maf'ul bihi ni kena khan truh truh men ti pa hatil mer maf'ul ma'ah ti nama al musabbah bil maf'ul bihi cái do là từ lại mình sụp bạc nó học lo mở từ từ ba hồ nam nhé này từ nam này họ cha từ nam nó ăn một sập bá bên mà phồn bì hì từ nhiều khan nó xét gừng, mình đang thì ba ờ, họ fasilon ờ, và amman musabba bil maf'ul bihi fanahwu zaitun hasanun wajhahu binasbi al wajhi wa sayati sayati chạy chạy cek cek safha cek tempo nyu chạy la thì tua toh pan lucu nho cam khan nè tua tóc pan bơ chú nó chừng khan hết xếp mình pini yêu lệ al musabbah bin maf'ul bihi nhớ nó cần maf'ul bihi ô tapi musabbah che cậu maf'ul bihi zaitun nè wajhahu mập wajhahu ni ni maf'ul musabbah bin maf'ul bihi pe hu ek le maf'ul bihi chừng ô ni ni wajhahu ni ok chừng khan illa hasib từ chọc nha pini eo ke jeng le maf'ul bihi jeng o ha al maf'ul ma maf'ul maf'ul jeng o ya le musabbah bin maf'ul bihi eo ke enan ya ke le pini te la maf'ul bihi jeng o ni maf'ul bihi jeng o rồi te ya la al musabbah bil maf'ul bihi eo ke jeng sebab nyu o ta ha le hasanu zaidun hasanon vạch hà hủ này này vạch hà hủ bọc bánh súp kìa nếu ăn mà sắp bà bên mọc ôn bì hì theo ép lên mọc ôn bì hì chứ ngồi yêu á, yêu kia chỉ nghĩa nên chính chỉ khan sắp bà là hasanon này si phát một sắp bà ha này tính nhé nè thì sao lo kalima hasanon này mà mình kalima hasuna fan mà tì nhung tính nhé nè هتبقى حسنة فعل فعل ماضي حسنة حسنة فعل لازم أو متأتي لازم nếu giờ phụ mà phô lo hasana wajhuhu nè giờ là hasana wajhuhu chứ nè họ nó xem phải là dùm nhớ là giờ phụ mà phô giờ cả giờ cả cha a dày tuần cái nè chừng đó nè chừng hasana nè phải là dùm vì nè hasana nè nhưng mà nhưng mà bài bằng cái mà hasana rồi nhau group nhau nè phải lazim, lazim như dùm giờ bởi như là sắp mà phô chừng Tính nữa à. nó nó kêu kha là kha bị xít hasit xít, lại dày tôn ha sau đồn vắt thầu chương giờ thao lại yêu lại yêu kia chừng yêu mafun bị hiu yêu musappa bên mafun bị hi cái do là kalima ha sa non ni sifat musappa ha này Nhiều mà mang kalima ha sona về mà tí ha phải وحسنا فعل لازم فعل لازم nyohuk yakbu maf'ul oh ha tetapi bini yang cek mansub lai maf'ul bihi bini ni i'rab lai maf'ul bihi ni maf'ul bihi hu tam tu hu tam hu yak hu makna yang kan oh hu kan lai tarabtu zaitan ni nyat nyat yak lai maf'ul bihi bang ya ni tapi ya bang ya tapi ni cheh men cái mà một nè cuma mot dìm nè ha lazim không nyu lai nasab thế nên này tức là sẽ lại nhịp đài đi anh chạy nasab lại một chạy nasab nhịp đài sebab nyu nó hú mới nè tapi to là pháp này nyu yat nasab rồi nasab nó khen lại maf'ul bihi ô cái cái kayo kayo fi'il nyu fi'il lazim oleh ăn an yu le an musabbah bin maf'ul bihi che nên này sẽ là nhịp đài ra lại nè nhịp ngắn đài thế nữa nè sifat musabah ini apa eh, sifat musabah nih sifat musabah yang tan bahap nyoba akan bahap ini kan kan tuh tuh pelana potap akan kan mau karena wasayati nih wasayati Yang tới eh, tầm này tới nó subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih